Alo Alo Xin chào tất cả mọi người và xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh Tâm Đạt cho cầu HSMB của buổi tối ngày hôm nay Thì bây giờ cũng là 10 giờ 38 phút của buổi tối ngày 26 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá Thì ngày hôm nay Tâm Đạt lại tiếp tục lên à, đây soi cầu và cho số cho tất cả anh em và cho tất cả quý vị cùng tham dự vào ngày mai Đó là ngày thứ hai Ngày thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá Thì hy vọng ngày mai đầu tuần là một tuần uh, tôi mừng được sự của nhà đem lại rất nhiều may mắn và chiến thắng cho tất cả mọi người và cho tất cả cùng à, cho tất cả quý vị thì là chúc mừng nhau của mọi người đây là bạn đã thương cho số của ngày hôm nay của ngày à, chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 thì à, đặc biệt nay về tình dạng năm số đó là 21694 DV94 tổng 3 và của tâm cạc là tổng hàng 6 mọi người nhá DV94 này thì nghiêng cho chúng ta là bộ đề là bộ đề 44 mọi người nhá thì à, 94 này thì về nghiêng cho chúng ta là đề cấp lịch mọi người ạ à. Yếu tố ngày hôm nay thì à, đầu thì ngày hôm nay quay rất chi là ảo mọi người nhá có đầu 4, đầu 5 câm và có đuôi 6 câm đúng không ạ? Ngày hôm qua thì uh, chúng ta có đuôi 0 và đuôi 9 câm thì ngày hôm nay có đuôi 6 câm và tiếp theo đó là đầu 4 và đầu 5 câm đúng không ạ? Thì ngày hôm nay đầu 8 thì về rất chi là tiết kiệm theo mọi người. Đầu 8 thì về uh, cho chúng ta đúng một chú lô tô một đó là còn 83 thôi. Còn lô 2 nháy về 23 nháy ngày hôm nay thì rất chi là nhiều, có như là 4 nháy nữa mọi người nhá. Đúng không ạ? Đầu không thì chúng ta có 053 nháy này. Độ 1 thì có 15 hai nháy này. Độ 2 thì chúng ta có con 27 hai nháy, độ 3 có 34 hai nháy mỗi nháp. Và độ 4, độ 5, độ 5, 6 thì về hai chủ số tô rồi. Độ vậy thì có 74 này mỗi nháp. 74 này thì về cho chúng ta là 4 chủ số tô. Thì ngày hôm nay bắt đồng với rất chỉ là ao mọi người ạ. Thì à, và tiếp theo đến đầu 9 thì có 94 này hai nháy mọi người nhá. Lúc kép của chúng ta ngày hôm nay thì có kép 22 và kép 99 mọi người nhá. Thì là một ngày à, quay rất chill out thì à, tâm Đạt không biết là mọi người và quý vị có ai cùng chiến thắng được à, nhưng bổ lô, bổ số trao tượng ở đây là không. Nếu mọi người mà ai mà chiến thắng được thì tâm Đạt xin chúc mừng tất cả mọi người. Ngày hôm nay chiến thắng tương bừng được lượng với con đề 94 cũng như là 3 càng đề 694 mọi người nhá. Và cũng như là tất cả bổ lô, bổ số đã trao tượng ngày hôm nay đây. Và đặc biệt là những chú hai nháy, ba nháy như là 05, 15, 27, 34 và 74 và 94 mọi người nhá. Ông chỉ buồn với anh em nào ngày hôm nay đánh lại được bốn đầu năm và đuôi sáu thì nó đã cầm định hoàn toàn mất rồi. Mọi người nhá. Thì uh, ai chiến thắng được à, thì tập đặt chúc mừng mà ai buồn thì uh, không có gì phải buồn. Và hôm nay ngày mai uh, tập đặt sẽ gửi gạc lại cho tất cả mọi người và cho tất cả cùng bạn bè. Phải không ạ? Thì uh, mình cũng đi qua lại video một chút thì uh, tối hôm qua thì tâm đạt có lên video cho mọi người và cho bạn bè tham khảo trong ngày hôm nay. Đó là ngày 26 tháng 9 năm 2021 mọi người Nam. Thì ngày hôm qua thì à, Tâm Đạt có bắt cho mọi người đó là bạch tô lô 09, đầu tô lô 81 trên 2, 8109, 0960 và 8160. Trong đặc biệt thì mình bắt trọng 4.5 mọi người nhá. Thì à, nhìn về bảng trôi qua bảng lô ngày hôm nay thì về phần lô tô thì chúng ta thắng bảng hoàn toàn mọi người ạ. Trong đặc biệt thì à, mình ăn chỉ được một cái chạm 4 thôi mọi người nhá. Mình bắt ở đây thì không có cho mọi người đó là 1.400 phải không ạ? Trong cái dàn trên 2 này thì à, 0960, 8160 thì hôm nay về chỉ mỗi 60 thôi mọi người nhá. Không ạ? thì ngày hôm nay à, trên à, kênh à, soi cầu tấm đạt XFB thì ngày hôm nay chúng ta chỉ chiến thắng được đề chạm 4 thôi mọi người nhá còn ngày hôm nay thì tấm đạt chúng ta cảm ơn những lượt like và cũng như lượt chém, và cũng như những lượt bình luận của tất cả mọi người và của tất cả quý vị đã luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh soi cầu tấm đạt XFB các bạn thế bây giờ thì tấm đạt sẽ đi vào phân tích và soi cầu cho số cho mọi người và cho bạn bè cùng tham khảo vào ngày mai đó là ngày 27 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá ngày mai là ngày 27 nữa. Chữ Dâm Đạt vẫn là đưa bình thường ra cho mọi người hai đường cầu, đó là đường cầu Bạch Thủ Lô và Độc Thủ Lô. Và tiếp theo thì mình sẽ bắt cho mọi người trên hai dàn đặc biệt và có dàn đề kết cho mọi người và cho bạn bè cũng vậy phải không mọi người thì bây giờ thì à, tâm đạt sẽ đi vào à, chỉ cho mọi người đó là đường cầu đầu tiên thì đường cầu đầu tiên thì à, tâm đạt sẽ chỉ cho mọi người đó là đường cầu bạch thủ lô mọi người nhá thì mọi người hãy chú ý cho mình. Câu này thì là chạy từ ngày từ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 mà nhá. Chúng ta sẽ lấy con số thứ hai của bộ thứ hai sẽ nhỉ đó là có con 8 đây. Chúng ta sẽ ghép xuống con số thứ ba của bộ 4 giải 3 đó là con 6 mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ là có bạch thu lô 86 mọi người nhá. Thế là bạch có bạch thu lô 86 không ạ? 86 cho ngày 24 tháng 9 năm 2021 đây Đó 86 mọi người nhá Mọi người chú ý đường cầu thì à, Tâm đặt vậy cho mọi người đây mọi người nhá Và tiếp theo Chúng ta sẽ là có con số thứ hai của bộ hai chạy nhì đó là con 5 Chúng ta ghép xuống với con số thứ ba của bộ 4 chạy 3 đó là con 2 Thì chúng ta sẽ là có bạch thủ lôn 52 trong ngày tiếp theo mọi người nhá Sẽ là có bạch thủ lôn 52 trong ngày thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021 phải không ạ? Còn 52 đã về đây phải không mọi người? Và tiếp theo với đường cầu này thì chúng ta sẽ lấy con số thứ hai của bộ 2 cái nhì đó là con 0 ghép với con số thứ ba của bộ 4 cái 3 đó là con 5 thì à, ngày hôm nay ngày à, chủ nhật ngày 26 tháng 9 thì chúng ta sẽ là có bạch tu lô 05 thì ngày hôm nay con 05 nó về ba ngày cho chúng ta các mọi người 05 đây ạ thì ngày hôm nay con 05 đã tạo thương cho chúng ta đó là ba ngày mọi người nhá thì với đường cầu ba nhánh của con sông năm ngày hôm nay đây, thì ngày mai chúng ta sẽ là có con số thứ hai Bộ hai dây nhì đó là con bảy Và chúng ta kết với con số thứ ba của bộ 4 dây ba đó là con tám thì ngày mai chúng ta sẽ là có độc thủ lô, con bạch thủ lô này. Mọi người nhá. Ngày mai chúng ta sẽ là có con bạch thủ lô, đó là bạch thủ lô 78 mọi người nhá. Được không ạ? Bạch thủ lô bảy tám cho ngày mai, mọi người nhá. đường cầu thì tâm đạt vẽ đó chỉ là rõ ràng rồi thì à, mọi người cùng à, theo dõi cho mình mọi người nhá và đi với tần suất lô tô của con 78 này thì là tần suất 78 thì là tần suất hai ngày mọi người nhá thì ngày mai với đường cầu này thì rất chi là ổn định cho mọi người cùng chơi tỷ lệ rất chi là khá cao mọi người nhá Đấy. thì à, đã bắt cho mọi người đường cầu bạch thủ lô rồi thì là đường cầu bạch thủ lô 78 này mọi người nhá và tiếp theo thì à, tâm đạt sẽ chia sẻ cho mọi người đó là đường cầu độc tu lô cho mọi người và cho bạn bè cùng tham khảo vào ngày mai thì à, ngày mai thì à, tâm đạt sẽ chia cho mọi người một đường cầu này thì rất chi là khá đẹp và ổn định chỉ à, như ngày hôm nay thì à, đã ăn con 60 thì cầu này ngày mai thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một đường cầu đó là đường cầu trên Zalo mọi người nhá đường cầu trên Zalo thì à, ngày mai tâm đạt phát cho mọi người đường cầu Đấy mọi người nhá, mọi người chú ý đường cầu này cho mình. Thì à, mình sẽ là lấy kết quả từ ngày thứ năm ngày 29 tháng 6, ngày 23 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ lấy con số cuối cùng của chúng ta sẽ là lấy con số cuối cùng mọi người nhá. Chúng ta sẽ lấy con số cuối cùng của bộ 2 để 3 ghép với con số thứ tư của bộ 2 sẽ nhì thì chúng ta sẽ là có con chín và con sáu chúng ta sẽ ghép được có đó là có bạch cho một người là độc lô 96 trong ngày 24 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Và tiếp theo với đường cầu này thì chúng ta lấy con số cuối cùng của bộ 2 dạy 3 đó là con 9 chúng ta ghép với con số thứ tư của bộ 2 dạy nhì đó là con 4 thì chúng ta sẽ là có được lô 94 mọi người nhá. Đốc Lô 94 cho ngày 25 tháng 9 năm 2021 và mà con 94 đã về đây rồi, mọi người nám. Và tiếp theo với đường cầu này thì chúng ta sẽ là lấy con số cuối cùng bộ 2 giải nhì đó là con 2. Chúng ta ghép với con số thứ 2. Xin lỗi mọi người con số thứ tư của bộ 2 giải nhì đó là con 7 thì chúng ta sẽ là có Đốc Lô 27 trong ngày chủ nhật là ngày hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Thì đã trả thưởng của chúng ta đó là con 27 về hai ngày trong ngày hôm nay và về lồn trong đó là có con 72 nữa thì hy vọng với đường cầu này ngày mai chúng ta sẽ là có con số cuối cùng của bộ 2 đề 3 đó là con 5 ghép với con số thứ tư bộ 2 nhì đó là con 9 thì chúng ta sẽ là có con này đó là con độc thủ lô độc thủ lô 59 mọi người nhá độc thủ lô 59 cho ngày mai cho ngày 27 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá thì là hai đường cầu này thì là những đường cầu đều là những đường cầu về hai bài nhảy của ngày hôm nay thì hy vọng ngày mai nó sẽ là đem lại niềm vui và may mắn cho tất cả mọi người và cho tất cả bạn bè Đúng không ạ thì à, với tần suất lô tô con 59 này thì là tần suất 4 ngày và trước đó 3 ngày thì ngày mai con 59 này tỷ lệ rất chi là cao với hai con 78 và 59 này thì ngày mai tự tin 2 về 1 mọi người nhá Đúng không ạ thì à, bạch lô 78 được lô 59 thì tâm đạt bật cho mọi người hai đường cầu ngày mai đây thì hy vọng ngày mai đầu tuần nó sẽ đem lại may mắn và chiến thắng cho tất cả mọi người và cho tất cả quý vị phải không ạ? Chuyến 2 thì ngày mai mình đặt cho mọi người là 7859 mọi người nhá. 7859 và 78 7859 và 78 mình lấy cho mọi người đó là con 40 và 59 40 thì chúng ta sẽ là có 3 cặp xiên 2 cho ngày mai cho ngày 27 tháng 9 năm 2021 phải không ạ? Thì à, tới cái câu chạm đặc biệt cho ngày mai đây Trong đặc biệt trong ngày mai thì uh, mình chuyển nghĩa cho bắt cho mọi người và bắt cho bạn bè tham khảo. Đó là chấm hai chấm bảy mọi người nhá. Chấm hai bảy phải không ạ? Ở thủ lô 78 là thủ lô năm mươi 59 trên năm chín bốn mươi và chạm đặc biệt thì chạm hai chạm bảy cho mọi người và bạn bè tham khảo ngày mai. Nhà đề kết gồm 2 tại 2. 262 242 292 và 252. Cái chấm bay thì là có 717 747 797 676 và mọi người chỉ cho mình là kép là kép 22 và kép 77 nữa mọi người nhé. Vâng, thì đây là phần uh, chốt số tham khảo trong ngày 27 tháng 9 năm 2021 của tập đạt cho cầu ZMB. Thì với bạch tụ 78, lục tụ 59, trên 2 thì 78, 59, 78, 40, 59, 40. Trong lịch chấm 27 và khởi gian đề kết đây, mọi người nha Thì uh, ngày mai hy vọng đầu tuần nó sẽ đem lại niềm vui và chiến thắng cho tất cả mọi người và cho tất cả bạn bè. Còn là uh, con số tâm đạt chốt trên đây đều mang đến cho tham khảo thôi thì anh em nào trùng cầu kết cầu về tâm đạt thì chơi không trùng kết mọi người nghĩ hoặc đánh nhau nhẹ đánh trở lại hơi thôi mọi người nha còn nhà nào có những con số chuẩn vào nhưng là có những con số chuẩn gây to đến lớn thì hãy nhanh tay liên hệ vào Zalo chồng mình đó là 0342 20 3737 mọi người nhá câu Zalo là câu kín có thời gian nghiên cứu dài nên là tỷ lệ nộ cao nên là mọi người hãy chú ý và cân nhắc để vào trả mà vào trả thì là mình có thu phí thì nên là anh em hãy cân nhắc để vào trả nên đừng mất thời gian cho hai bên mọi người nhá còn bây giờ thì à, tâm đạt xin tạm dừng video video tại đây và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ và chúc ngày mai mọi người một người à, ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ và chúc mọi người ngày mai sẽ là một ngày chiến thắng thương mừng mọi người bây giờ thì xin chào